Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, gửi đến các anh chị chiếc xe vừa về tới cửa hàng à, Toyota Innova 2011 à, phiên bản Z biển số 93A 24950 giá tiền chào bán nhanh gọn lẹ mùa dịch 220 triệu chiếc xe này cực kỳ đẹp mới đăng kiểm một năm mới thay vỏ mới xe không lỗi nha xe phiên bản Z nha các anh chị nha phiên bản Z 2011 năm sản xuất 2011 à, xe vừa về tới cửa hàng chưa có dọn rửa đánh bát chưa dán tem chưa dặm sơn chưa tẩy rửa hầm máy nói chung vân vân chưa tẩy nội thất giá tiền 200 à, 20 triệu là bao cái khoản dọn dẹp và bao rút hồ sơ cho các anh chị ở tỉnh xa nha chiếc xe biển số 93A 24950 là Toyota Innova 8 chỗ ngồi năm sản xuất 2011 220 triệu à, xe vừa về tới các anh chị nhìn rất là dơ cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai số điện thoại liên hệ 0919 24 3566 cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 5 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền dao động từ 50 triệu cho đến 500 triệu à, đủ mọi loại xe như Toyota Fortuner Innova Vios Hyundai i10 Honda City Kia Morning À, Isuzu à, những dòng xe thông dụng của thị trường hiện nay hiện nay cửa hàng à, bán và luôn luôn có nhu cầu tuyển các anh chị làm cộng tác viên bán phụ xe cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai với hình thức mua bán rất đơn giản chỉ cần truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, bấm vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình cửa hàng sẽ thông báo cho các anh chị biết có tin nhắn à, bằng tin nhắn có xe mới về vì hàng tháng cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai về rất là nhiều xe các anh chị nào có nhã hứng làm cộng tác viên chúng ta bấm vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình để cửa hàng thông báo xe cho các anh chị biết và các anh chị đồng thời cũng xem được rất nhiều xe của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai đang bán trên trang cá nhân Zalo Facebook các anh chị lưu ý là chúng ta bấm vào nút đăng ký để cập nhật xe mới liên tục thì chúng ta mới có xe còn bán với Lân Ngọc Đồng Nai à, hình thức bán thì chúng ta đăng lên cho anh chia sẻ trên cá nhân Zalo Facebook của mình và sau khi các anh chị bán à, à khách hàng của các anh chị gọi cho các anh chị thì các anh chị chỉ việc chụp lại số điện thoại và gửi cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai biết qua số Zalo 0919243566 cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ tự liên hệ với khách hàng và tự gọi với khách hàng sau khi giao dịch môi giới mua bán với khách hàng thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng cho các anh chị qua số tài khoản mà các anh chị không cần phải đến nhận trực tiếp tại cửa hàng cũng như các anh chị không cần phải à, bỏ vốn ra à, bỏ công sức ra cửa hàng chỉ bỏ đến làm việc tại ờ, cùng với cửa hàng thì chúng ta chỉ cần chơi Zalo Facebook và chia sẻ thôi lưu ý là cửa hàng hàng tháng về rất nhiều xe các anh chị nhớ bấm vào đăng ký nha đó, chúng ta xem Toyota Innova Z hàng đầu tiên à, năm sản xuất hàng kế cuối 2011 à, à, nha các anh chị hàng năm sản xuất kế cuối đó, đó xe rất là đẹp nha các anh chị nhìn rất là đẹp à, các anh chị lưu ý là cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai luôn tôi luôn tuyển các anh chị cộng tác viên nha lúc nào cũng vậy xe máy rất êm các anh chị xe êm cực kỳ luôn à, xe này lên tay lái G nha các anh chị dàn tay lái rất là đẹp luôn tay lái đẹp hai dàn lạnh nha hai dàn lạnh trước sau à, màn hình la phong bọc 5D à, kính hậu chỉnh điện nha đèn cản gấp kính nói chung xe cực kỳ đẹp á tay lái ốp gỗ à, 2011 bọc da nha bọc bộ da xịn đẹp lắm các anh chị ghế bọc da xịn đẹp lắm các anh chị lưu ý dùm cho cửa hàng là số điện thoại của Zalo của cửa hàng nha 0919243566 nha vỏ mới thay các anh chị vỏ mới thay Michelin mới thay Michelin thế này xe mình mới đăng kiểm nha mới đăng kiểm một năm để cho các anh chị xem đăng kiểm nha. Đây, kính hậu có đèn các anh chị Xe này cực kỳ đẹp luôn, xe không lỗi Chúng ta xem phần hầm máy xe rồi xe này cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai vừa lấy ở trên à, Đồng Phú về xe chưa rửa các anh chị nhìn <laughs> còn rất là dơ nhau được cái rin rất là dơ nhưng được cái rin nha các anh chị Đó, hầm máy xương đầu xương ngang rin hết máy siêu dơ luôn nha máy đang nổ máy rất êm các chị xe cũng còn nhiều sơn bảy màu khá là đẹp bình đẹp rất đẹp xe rất đẹp chúng ta quay tổng thể đây rất đẹp luôn rồi các anh chị lưu ý cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xin nhắc lại chiếc xe biển số 93A 24950 Toyota Innova năm sản xuất 2011 giá tiền chào bán 220 triệu chiếc xe đã lên đầy đủ đồ chơi hết rồi nha phiên bản G nâng cấp lên phiên bản G lên không thiếu món gì cực kỳ đẹp không lỗi gầm máy cực kỳ êm tư nhân quỹ quyền mới đăng kiểm một năm mới bảo trì bảo dưỡng mới thay vỏ xe này cửa hàng quay lên là chưa dọn rửa nha sau khi các anh chị xem xong cửa hàng sẽ cho dọn rửa vệ sinh sạch đẹp và các anh chị tới chỉ việc đổ xăng là chạy về thôi xe không mục mọt nha gầm máy không kêu nha rất êm luôn đang đổ máy nha à, các anh chị mới đăng kiểm một năm cửa hàng tôi Lê Ngọc Đồng Nai nằm tại Xuân Quế Cẩm Mỹ Đồng Nai số điện thoại liên hệ 0919 24 3566 hàng tháng cửa hàng của tôi Lê Ngọc Đồng Nai về khoảng 450 chiếc Toyota Innova cũng như các dòng xe khác các anh chị lưu ý xem kênh của Lân Ngọc Đồng Nai, nhớ bấm vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình để được cập nhật xe mới liên tục. Cũng như cửa hàng sẽ thông báo xe mới về hàng tháng cho cửa hàng à, gửi đến các anh chị là có xe mới về qua hình thức tin nhắn nếu các anh chị có bấm đăng ký nha lưu ý là chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được và còn thêm nữa là cửa hàng luôn tiện các anh chị làm cộng tác viên phụ bán xe với hình thức chúng ta chia sẻ video trên trang cá nhân Zalo Facebook và để lại số điện thoại của khách hàng à, các anh chị sẽ chụp lại gửi cho Lân Ngọc Đồng Nai qua Zalo 0919 24 3566 cửa hàng của tôi Lân Ngọc Đồng Nai sẽ liên hệ với khách hàng và sau khi giao dịch môi giới mua bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị À, qua số tài khoản à, tiền hoa hồng mà các anh chị không cần phải đến nhận trực tiếp vì hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe các anh chị nhớ vừa xem vừa bấm đăng ký nha vừa xem vừa chia sẻ cũng được lưu ý là à, cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai là luôn luôn tuyển các anh chị cộng tác viên không dố lựa, giới hạn số lượng à, người nha không cần phải bằng cấp không cần trình độ cũng không cần phải bỏ vốn liếng không cần phải đến làm trực tiếp chỉ cần biết chơi Zalo Facebook và chia sẻ là được còn cửa hàng sẽ cung cấp xe và cung cấp vốn liếng các anh chị khỏe hết khỏi phải làm xe đã dán phim cách nhiệt nha rất đẹp rồi xin nhắc lại chiếc xe 2011 này giá tiền 220 triệu mùa dịch anh chị nào chốt thì gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số điện thoại Zalo 09 19 24 35 66 cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúc các anh chị cộng tác viên tháng này bán thật nhiều và kiếm thêm thu nhập thật nhiều từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và cửa hàng ô tô Đồng Ngọc Đồng Nai cũng không quên nhắc rằng các anh chị vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được nha để cập nhật được xe mới để qua tin nhắn cửa hàng sẽ thông báo cho các anh chị qua tin nhắn nếu các anh chị có bấm đăng ký bằng xe mới về thì cửa hàng sẽ nhắn tin liền à, lưu ý là nhớ bấm chia sẻ để có xe cùng bán và chia sẻ liên tục thì bán xe thiệt nhiều thì thu nhập càng nhiều nha cửa hàng tôi Lương Ngọc Đồng Nai xin chào các anh chị chúc các anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ Chúc các anh chị có thêm thu nhập từ ô tô Lê Ngọc Đồng Nai qua hình thức kinh doanh mua bán xe ô tô cũ. Các anh chị giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc mua cũng có thu nhập. Giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc bán cũng có hoa hồng. À, nhớ lưu số điện thoại của cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai 0919243566. Xin chào, chúc các anh chị vui khỏe và hẹn gặp lại xe sau. Nhớ bấm đăng ký trước khi cấp máy và bấm chia sẻ để kiếm thêm thu nhập cùng Lê Ngọc Đồng Nai. Xin chào, tạm biệt.